Vâng, chào mừng ờ, tất cả quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta trên kênh hệ thống YouTube cũng là trên kênh hệ thống Facebook, Zalo, Fanpage và trên kênh hệ thống kênh TikTok. Và tiếp tục video ngày mới ngày hôm nay thì em lại gửi đến quý vị và mọi người cũng là những khách hàng đang ờ, xem và đang có nhu cầu mua nhà trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp cũng là trên à, khu vực à, quận 12 và Tân Bình nha quý vị. Và hôm nay thì em sẽ gửi đến à, đại gia đình cái nhà chúng ta với à, bốn căn nhà xây mới và đang được nằm trên khu vực vị trí tọa lạc ngay à, trục đường của đường Nguyễn Văn Lượng thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà chúng ta thì đối diện ngay với lại khu vực siêu thị Lotte luôn nha quý vị. Và ngay sát bên với lại khu vực Cityland và gần với lại khu vực trung tâm nha. đại với ra sân bay thì cũng rất là gần nha quý vị và di chuyển qua những các cái khu vực lân cận rất là thuận tiện nha anh chị ơi.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 Video ờ, trước thì em đã quay hai căn ở lần sau rồi và hôm nay thì em sẽ gửi đến ờ, quý vị mọi người khách hàng chúng ta với hai căn đường trước và có diện tích là ngang 4 m rưỡi và độ sâu là 10 m nha quý vị. Và có hướng ờ, đều cả là hướng đông nam và hướng nam nha. Căn nhà này thì là đường thông và với góc hai mặt tiền nha quý vị. Thông bàn cờ luôn này. Đấy, với một mẫu phong cách hiện đại rất là đẹp nha quý vị. Và đây là con đường này, à, cũng như là xe hơi thì à, đang đậu ở trước nhà căn nhà mình. À, hai chiếc xe hơi rất là rộng và đường thoáng nha quý vị. Xe này thì à, à, 5 chỗ, rất là thoải mái luôn và cũng là à, gia đình mình chúng ta xe hơi xe tải ra vào căn nhà mình rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Với à, căn góc hai mặt tiền rất là đẹp và tuyệt vời nha. Nằm ngay sát bên với lại khu vực à, siêu thị Lotte. Với à, căn nhà mình thì à, từng căn, ở đây là có 4 căn mà dạ đang à,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 đây và bên ngoài thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế cho gia đình chúng ta với một lớp cửa sắt này và được làm bốn cánh. Bên trong nữa thì ờ, chúng ta vẫn có một lớp cửa sắt nữa nha quý vị và có thêm kính cường lực nha. Đấy, không gian này thì ờ, chúng ta sẽ có cái khu vực là à, ăn uống và cũng như là có xe hơi thì chúng ta để xe hơi bên dưới và cũng như bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có cái um, à, không gian khu vực để xe máy nha quý vị. Và nhà này thì à, được xây dựng trên nền đất là ngang 4 m rưỡi và độ sâu là 10 m và được xây dựng với kết cấu là một trệt, một lửng và lên đến 3 lầu. Thiết kế tặng full nội thất rất là đẹp nha quý vị. Đấy, và ngay sát bên với lại uh, khu vực trung tâm nha Ngay sát bên với lại khu vực bệnh viện Hồng Đức luôn Và với uh, ngay uh, đối diện với lại uh, Lotte và khu Cityland nha quý vị Một vị trí cực kỳ là thuận tiện cho mọi gia đình khách hàng chúng ta di chuyển về những các cái à, khu vực à, sân bay cũng là Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú cũng như là di chuyển về những các cái khu vực trung tâm thì à, chỉ mất chừng cửa khoảng 20 đến 25 phút thôi di chuyển xe đi lại rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị và ở khu vực bên ngoài đây sẽ được gia chủ tặng gia đình khách hàng chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm 6 ghế này Đấy, và bên trong thì chúng ta sẽ có không gian phòng bếp nha quý vị khu vực nấu nướng đường sau Đấy và những cái chất liệu tủ bếp thì được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ là gỗ an cường nhá Rất là đẹp và rất là mắc tiền nha quý vị Khu vực bên dưới ở đường sau đây thì ngay khu vực cầu thang Sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian phòng vệ sinh ở bên dưới tầng à, trệt của căn nhà mình này quý anh chị Rất là đẹp này Một à, căn nhà mẫu mới và có 4 căn Đang được gia chủ ưu ái bán trong cái dịp à, đầu xuân năm mới Và 4 căn đang có giá bán bằng nhau nha quý vị thì những à, khách hàng à, vị đầu tiên mua cho mình à, được căn nhà đầu thì sẽ có giá cực kỳ là mềm mại cho gia đình khách hàng chúng ta nha. Đấy, với căn nhà này thì gia đình mình có thể là vừa mua ở và mua đêm mướn phòng làm công ty hoặc là cho thuê đều được nha quý vị. Khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế cho gia đình khách hàng chúng ta với những cái mặt đáo hoa cương, tay vịn bằng gỗ cam xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực nha. Đấy, với thiết kế là một trệt, một lửng và ba lầu Bên trên khu vực phòng tầng lửng thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với phòng ngủ luôn nha quý vị. Đời cho người già nha ở bên trên này và có tặng uh, tủ này và có ờ, giường. Đấy, với uh, trên khu vực uh, tầng lửng của căn nhà mình nha quý vị. Đây là một trong những uh, căn góc hai mặt tiền rất là đẹp nha quý vị ơi. Có nhiều những các cái cửa sổ để lấy gió và lấy ánh sáng nha. Vâng, di chuyển tiếp lên bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ ở bên trên tầng lầu của căn nhà mình nhé quý vị Và trên đây thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian phòng ờ, lớn, phòng master luôn nha. Nhà mình thì có 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, có phòng thờ vùng giặt và sân thượng trước sau nha quý vị. Hướng của căn nhà mình thì có hướng chính là hướng ờ, đông nam. Đấy, phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha quý vị ơi. Và bên trên đây thì sẽ được gia chủ là tặng giường này, kèm theo là tủ và kệ đế tivi. Đấy, Full nội thất hết nha anh chị Khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách vali về ở thôi Và đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian phòng vệ sinh Có phòng tắm đứng này Vòi tắm hoa sen Và có bồn cầu là hàng à, nhập khẩu nha quý vị Hàng Limax nha Rất là đẹp luôn Vâng thì à, tiếp tục di chuyển lên khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ tiếp theo ở bên trên tầng lầu nha quý vị phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 và tiếp nữa thì à, chúng ta sẽ di chuyển lên khu vực bên trên sân thượng nha thì à, những à, vị khách hàng chúng ta đang xem và quan tâm và muốn lựa chọn cho mình một trong bốn căn nhà này thì có thể là liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem ngay và sở hữu ngay cho mình những cái sản phẩm tốt cũng như là những cái căn nhà cực kỳ là đẹp và nằm ngay khu vực vị trí trung tâm và giá bán thì đang được gia chủ cực kỳ là ưu ái nha quý vị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 Ở đây bốn căn Xây dựng thiết kế giống nhau hết nha Và thiết kế rất đẹp nha quý anh chị Đối diện của căn nhà chúng ta thì à, có à, sân vận động này Đây sân vận động ngay trước của căn nhà mình luôn nha quý anh chị Rất là đẹp này Rất là tuyệt vời nha Ngay à, đối diện Và cách đường Nguyễn Lượng chừng cỡ khoảng 100 mét đi bộ mà thôi nha quý vị Và căn nhà chúng ta thì nằm trong khu dãy nhà lầu nha